À, cuộc sống rất là sôi động đúng không? Đấy, rất là nhiều màu sắc. À, ở Singapore thì chỉ có hơn nặng hơn 5 triệu dân thôi. À, nhưng mà GDP à, bình quân đầu người ở Singapore thì rất là cao. À, thế nên chúng ta mới thấy rằng là à, nhờ có trí tuệ đúng không ạ? Nhờ có trí tuệ nên là mặc dù là ở Singapore thì số lượng dân số thì rất là nhỏ thôi uh, nhưng mà tạo ra được cái số lượng GP bình quân đầu người rất rất là cao đó thế nên chúng ta thấy rằng là gì ạ à, à, chúng ta phải có trí tuệ thôi đúng không à, chúng ta phải chăm chỉ đọc sách hơn à, chăm chỉ uh, nghiên cứu các nền kinh tế lớn nhất thế giới à, để cho chúng ta có thể là gì ạ à, thứ nhất là gì ạ tự nâng cao à, thu nhập của mình lên thứ hai là gì ạ à, nâng cao ở à, cái thu nhập cái đời sống của uh, những uh, thành viên đúng không trong uh, doanh nghiệp của chúng ta đó và sự giàu có của mỗi một quốc gia thì phụ thuộc vào sự phát triển về tài chính của từng cá nhân trong quốc gia đó à, vậy nên là sao vậy nên là việc mà à, khi mà chúng ta trở nên thành công và giàu có thì đó chính là diện là một cái việc mà à, giúp cho rồi và việc mà cái việc mà chúng ta thành công và giàu có đúng không ạ thì không chỉ là góp phần vào à, sự phát triển nền kinh tế của cá nhân của gia đình của doanh nghiệp chúng ta mà chúng ta còn à, góp phần à, vào làm cho Việt Nam của chúng ta hùng cường hơn đúng không đó đấy à, dân số Việt Nam thì uh, lên đến tận 95 triệu dân cơ à, đúng không à, nhưng mà bây giờ làm sao đúng không mà để gì à, Việt Nam cũng lọt vào top 10 đất nước đúng không à, có GDP cao nhất thế giới đúng không đấy là nằm trong top 10 à, những đất nước giàu nhất thế giới đó thế thì để mà làm được như vậy thì sợ thì từng cá nhân à, từng cá nhân đúng không của Việt Nam đúng không thì sợ từng con à, từng gọi là người con của Việt Nam đúng không chúng ta cũng gì à, à tự nâng cao cái GDP của mình lên thôi đúng không đó sự giàu có của một quốc gia thì phụ thuộc và sự thành công về tài chính của từng cá nhân trong quốc gia đó à, các anh chị em có đang nghe rõ tiếng của hạnh không nhỉ chúng ta có nghe rõ tiếng của hạnh trong livestream không à, ngay ở đằng sau ở đằng sau của Hạnh chính là gì ạ? Một cái biểu tượng vô cùng nổi tiếng ở Singapore mà ở ờ, bất cứ ờ, một người dân nào đúng không? Hay bất cứ một uh, người bạn nào đúng không? Đến Singapore thì đều rất là uh, biết cái con cái cái biểu tượng này đấy chính là gì ạ? Cái biểu tượng mà khách sạn rồi à, do ở đây thì đường truyền nó cũng um, chưa tốt lắm và đây là như mọi người có thể nhìn thấy một cái biểu tượng khác ở Singapore đó chính là gì ạ là hình con uh, sư tử đúng không à, đầu sư tử mình cá à, đúng không một cái biểu tượng à, rất là nổi tiếng và đây là những cái à, tòa nhà trung tâm à, kinh tế của Singapore đấy anh chị đó chúng ta thấy ở à, à, Singapore về đêm có đẹp không anh chị đó. và à, khoảng à, 21 giờ à, tối nay thì chúng ta cũng sẽ nhìn thấy à, biểu diễn nhạc nước ở chính trên cái dòng sông này đấy anh chị đấy không vâng, chúng ta thấy Singapore về đây có đẹp không anh chị à, có đẹp không ạ Đấy, rất là đẹp luôn đúng không đấy thì khi mà chúng ta đi ra thế giới đúng vâng, khi mà chúng ta đi ra thế giới thì chúng ta thấy rằng là à ở mỗi một quốc gia đúng không ạ đấy thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều uh, những cái kiến thức của họ đúng không đấy làm sao mà uh, một đất nước Singapore rất là nhiều chính là uh, sau khi mà <coughs> đó đúng không do bạn cũng là đường trường nó đang tốt hơn lên thì uh, ờ, chúng ta thấy rằng là gì ạ uh, đúng không khi mà đi ra thế giới thì sao thì chúng ta thấy rằng là uh, các nền kinh tế thì uh, ở mỗi quốc gia thì sao thì uh, số tiền đúng không mà đầu tư cho giáo dục cho uh, nền giáo dục của mỗi quốc gia thì rất là lớn luôn và lúc trước thì ở Singapore thì um, đúng ạ là còn nhỏ hơn đúng ạ đấy nền kinh tế <laughs> đúng là hòn đảo còn nhỏ hơn ở Việt Nam Ờ, nhỏ hơn cả diện đảo phú quốc của việt nam nhưng mà bây giờ thì thật sự là nền kinh tế của singapore thì uh, uh, được uh, người dân thế giới rất là ngưỡng mộ đúng không đó và và khi mà uh, ở singapore thì uh, ở đây thì rất là an toàn luôn mọi người rất là an toàn luôn đó, thậm chí là đến tiền tỷ ở ngoài đường cũng vẫn rất là an toàn đấy đúng không đó. và điều quan trọng đấy chính là gì ạ điều quan trọng đấy chính là các anh chị hãy tự mình Vâng. và điều quan trọng là anh chị hãy tự mình đúng không ạ? Ờ, đến à, từng quốc gia rất là phát triển ở trên thế giới để tự mình à, trải nghiệm à, tự mình chứng kiến và tự mình nhìn thấy à, những cái sự phát triển cái sự văn minh à, của thế giới đúng không để chúng ta về à, chúng ta có động lực hơn chúng ta làm việc chăm chỉ hơn đúng không nghiên cứu nhiều hơn để để chúng ta phát triển cái nền kinh tế của cá nhân của chính chúng ta phát triển nền kinh tế của gia đình chúng ta và phát triển nền kinh tế uh, của rồi. và bây giờ thì uh, hạnh thấy là đường truyền cũng đang tốt thế nên là hạnh sẽ quay ra cam sau để cho mọi người nhìn lại à, một lần nữa đúng không ở đây thì rất rất là nhiều người họ đang quay phim họ đang chụp ảnh để ghi lại à, những cái hình ảnh rất là tuyệt đẹp à, họ của singapore về đêm đúng không đấy và khi mà anh chị đến Singapore ở ngoài đường toàn là siêu xe thôi anh chị là siêu xe thôi